Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh sông nước miền Tây Mình là Trọng Kha đây quý cô chú anh chị Thì à, video hôm nay mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị Là mình làm à, món bánh kẹp tàn ong bằng bột mì Thì à, món bánh kẹp tàn ong bằng bột mì này Nếu được mềm và xốp Thì cô chú anh chị làm theo cách mình chia sẻ sau đây Trước tiên là mình cần chuẩn bị nguyên liệu để làm món bánh kẹp tàng ong này thì cô chú dùng cho mình là 450g bột mì, 50g bột năng và 5 trứng vịt, 250g đường cát và 300ml nước cốt dừa. Cô chú có thể dùng nước cốt dừa lon cũng vẫn được nha. Và dụng cụ để mình nướng bánh đó là khuôn nướng bánh kẹp tàng ong trái tim thì mình dùng là khuôn chống dính để mình làm món bánh kẹp này rồi bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nha mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị làm món bánh kẹp thằng ong mềm và xốp rồi tiếp theo là mình à, đánh trứng ra trước nha thì mình dùng 5 à, quả trứng vịt cô chú dùng à, trứng trứng tươi cô chú làm hoặc là cô chú có thể mình dùng trứng ra cũng vẫn được nha mình dùng trứng vịt món bánh kẹp đàn ông này á, cách làm cũng rất là dễ và nguyên liệu á, thì à, dễ mua à, bột mì và bột năng thì cô chú à, ra cửa hàng để cô chú mua bột nha và trứng cũng vậy mình lấy trứng ra xong tiếp theo là mình đánh cho tan cái trứng này ra nha cô chú đó mình đánh cho tan cái trứng này ra rồi trứng mình đánh à, tan ra xong tiếp theo là mình cho đường cát vào mình cho 250g đường cát cho vô luôn để mình đánh dậy lên nha rồi bọt đã trắng lên đó nó dậy trắng lên tiếp theo là mình chọn bọt nha thì à, cái cách chọn bọt bánh kẹp tặng ong này cũng rất là đơn giản và dễ mình à, sẽ chọn bột mì và bột năng vào chung vào trứng nha chọn trước rồi mình cho bột năng vào luôn đó mình chọn vô rồi mình quậy lên sau đó mình cho nước cốt dừa vào nha thì à, như cách của Bình làm á, là bột mì á, nó sẽ à, mềm cái bánh và bột năng á, nó tạo cho cái bánh nó được xốp hơn thì nếu như cô chú ăn mà có bột năng và bột mì á, thì cái bánh nó mềm và xốp rồi tiếp theo á, là mình cho nước cốt dừa vào nha cô chú thì à, nước cốt dừa này á, là mình cho 300ml nếu mà bọt mình còn đặc thì mình có thể mình cho nước lọc vào thêm rồi mình quậy lên tiếp rồi cô chú thấy khi mình quậy ra thì nó bọt nó đặc nè mình cho nước vô nha hoặc là cô chú cho nước cốt dừa vô thì mình cho khoảng 100ml ờ, nước lọc cho nó lỏng ra nha đó tiếp tục mình quậy lên rồi tiếp theo là mình ờ, nướng bánh nha cô chú thì ờ, mình làm nóng khuôn trước nha mình để khuôn cho nóng rồi mình à, đổ bọt vô nha để à, nóng hai mặt để nóng đều hai mặt luôn nha rồi à, mình thoa dầu mình đổ bọt vô thì mình thoa cái đầu tiên thôi nha cô chú rồi mình à, thoa dầu vô nha tiếp theo là mình à, đổ bánh nha cô chú thì à, mình múc một giá bọt nha đó cô chú quậy ra cho nó lỏng lỏng ra đó rồi mình cho vào khuôn nè cho nó chảy đều ra nha đó nó chảy đều ra rồi chở khuôn lại đi chở bánh lại đi rồi tiếp theo là mình chở lại nha cô chú thì à, mình trở lại á à, mình coi bánh vàng thì mình lấy ra được rồi nha rồi lấy bánh ra đó bánh mứt cầu vàng ha đó thì à, đây là cái bánh à, đầu tiên này nha cô chú cô chú nhìn thấy cái màu vàng à, rất là ngon nha đó mình nướng cho bánh nó, nó vàng nè ăn được thơm nha bánh có nằm trái tim đặc biệt cái cách pha bột này á, là nó mềm và được xốp nha cô chú bánh nó không cứng thì mình đổ bột tiếp theo là mình làm à, hết bọt này luôn mình đổ thêm cái nữa để cho cô chú anh chị à, thấy nha cách mình làm bánh kẹp thằng ông rất là đơn giản rồi tiếp theo mình lấy cái à, thứ hai ra nha cô chú bánh vàng thì mình lấy ra được hai cái rồi đó được à, cái bánh này á, là 5 trái tim đó lấy ra rất là dễ và nó không dính khuôn luôn nha rồi tiếp tục là mình đổ bột nha cô chú Đó, mình đổ bột vô khuôn nè rồi à, mình để xuống nha để mặt trên xuống mình nướng cái này nữa rồi tiếp theo là mình lấy bánh ra nha cô chú mình à, nướng bánh vàng á thì à, nó thơm nha đó mình được ba cái rồi giờ mình làm thêm nha rồi tiếp theo là mình lấy bánh ra nha cô chú đó bánh vàng thì mình lấy ra nha rồi vừa vàng luôn đó về cách làm bánh kẹp thằng ông à, rất là dễ nha cô chú thì à, cô chú à, chọn bột theo như cách của mình chia sẻ cô chú làm được món bánh kẹp thằng ông như mình nha và như vậy là video mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị cách làm bánh kẹp thằng ông đến đây là hết nha quý cô chú anh chị hãy đăng ký kênh và nhấp vô nút chuông khi mình có video thì cô chú anh chị nhận được video mới nhất của mình và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video tiếp theo nha